chùa Linh Thiên còn có tên gọi khác là Bảo Công Tự này, cũng như tham dự chương trình hái lộc đặc biệt đang diễn ra tại Hồ Tự. Từ bãi giữ xe, du khách theo con đường di sắt đi lên để đảnh lễ tôn tượng đức đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát, cầu nguyện sự che chở của ngài Tiếp đến, hãy dành thời gian để tham quan chùa Một Cột, một công trình độc đáo tọa lạc giữa hồ bán nguyệt phù mộng Vừa ngôi chùa Một Cột, du khách đi tiếp lên cầu Tam Quan để tận mắt ngắm nhìn sự hãy cùng nó một quý khách hãy hình tiếp vào công viên dân chính điện đang được trang trí những tác phẩm nghệ thuật được làm từ các nguồn hoa và các chất liệu dân gian sau khi ta vào cổng chúng ta tiếp tục ờ, lên đây chúng ta thắp hương để chính điện và chúng ta đi theo cái bên phải chúng ta sẽ ờ, lên một chỗ và cầu nguyện hòa bình cho đất nước trên thần hai ban thờ thờ từ cơ tổ chúng ta điều chỉnh vào trần nhân tâm cùng chu bị tổ sư phía sau nhà tổ là khu vực tượng tâm linh có giá khác biệt tại đây đang diễn ra một hoạt động tại đây trên đồng đảo đừng bỏ lỡ cô hồi hái cho mình một lá ngọc đầu năm để có được những lời chúc tốt đẹp trong năm mới này nếu mà thời gian một cách hãy vàng năm nay thì rất là nhiều em xinh đẹp cái chùa thủ duyên không biết là thủ duyên hay thủ duyên chúng ta cầu gì chúng ta muốn chúng ta thích rồi chùa bảo tàng thật sự là sông sông của các bạn đây chứ ra đây anh nhỉ rộng quá rộng và có thể đẹp hơn chùa Bái Đính ấy. vàng đẹp hơn chỗ Bái Đính à? bà Đính cũng đẹp nhưng mà không anh thấy ở Bảo tàng đẹp hơn Sao đi đi lên đi xuống đường này nhỉ? Đây đây thấy đi lên đi xuống đường này gì chơi đây bên kia chụp ảnh không không

vâng vâng đây đợi cái ngân hàng đấy bán bán bán ra đây là tôi lưng rồi ơi một hai ba đấy hả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 Uầy, uầy, uầy Uầy Thôi Ờ, nó chỉ vào đây vâng. Ở đây này Đâu á, đây là đây các bạn thấy đường đường lên đây đỏ tháp cách 300 mét và có những bục đá rất là đẹp Đây là đi lên đỏ tháp có lên không em hay là đi vòng đây em lên đi em lên rồi ạ em có lên không Hết rồi. Chúc quý Phật tử có tiếp tục vui một năm mới an lành, hạnh phúc trong sáng. Lúc này phải có thể thôi nhá. Thời gì? Đấy. Không. Thành con ơi! Đi. <laughs> em hút nếu vào xin thẻ tức là thẻ thẻ để để để thẻ lễ thẻ chùa chứ có phải là thẻ những kiểu thẻ là vào đâu <laughs> Chưa, em chơi chùa khi nào à? Như cái mà giao thẻ xem làm ăn như thế nào như thế nào với ấy đây

cho xuống là những cái tài lưu ý mỗi người chỉ được thêm cho mình một lá mộc trong mỗi lá mộc sẽ có những lời dạy của đức phật để mỗi người theo đó hành trì có thể có được quả ngọt cho mình ngay trong hiện tại quá đẹp quý vị bạn để một ngôi chùa như này quá đẹp nam mô phật bổn sư thích ca ni tôi nghĩ một số đi một tám chúc bạn nhung em chùa Bạch Bạc xin kính chào quý khách đến với vườn xuân tâm linh. Hội chùa Đức Phật là chốn bình yên, thanh tịnh, với mong muốn khi được thực hiện bỏ những gì cũng đứng che chụp này. Không chụp à? nhà chùa đã chuẩn bị 108 con số ứng với 100 bình luận tích cực về mỗi góc cây đào trong khu vườn sau sẽ đến trước những cột ngưng vật đã được bố trí đều hai bên lối vào của khu vườn để lễ phật phật phật hộ cho mình một năm mới với nhiều điều tốt lành sau đó đây là màu tháp ban cho lời chỉ dạy trong năm mộ tốt này và hãy đi đến một con số trong dãy số từ 1 tới 108. Con số nào hiện ra trong suy nghĩ của bạn, bạn hãy ghi nhớ và đến dưới một trong những cây hoa đào đã được trồng dọc con đường này để bớt một lá lòng trong chiếc hộp của hai con số của mình. Cái này là cái gì đó? Trong mỗi lá lồng có những lời dạy của nhân vật để mỗi người có thể có được các trong mình đang trong hiện tại du khách cũng có thể đến hỏi các phật tử trong nhóm sở duyên để được hướng dẫn. Chúc quý phật tử du khách thập phương một ngày mới an lành, trong ánh sáng của người Cái cái tâm thiết của chùa vàng rất là khác biệt. Dạ, trời ơi xin kính chào quý khách đến với quận Sơn Đông Mai khu Quý Trà Chùa Chùa Chùa Chùa Chùa thành phố Uông Bí ngôi chùa có tòa chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương đến với chùa Ba Vàng quý khách đừng bỏ lỡ cơ hội được tìm hiểu về ngôi chùa Linh Quyên còn có tên gọi khác là bà con tự này cũng như tham dự chương trình hái lộc đặc biệt đang diễn ra tại buổi tự từ bãi giữ xe du khách sẽ còn được xuất sắc đi lên để hành lễ tôn tượng các từ đại bi quán thế âm bồ tát cầu nguyện sẽ trở trở từ ngài tiếp đến du khách từ xa về tham quan chùa một cột một công trình rộng vắng tọa lạc giữa hồ bán nguyệt người mộng rời ngôi chùa một cột du khách đi tiếp lên cực tâm giáo để tận mắt ngắm nhìn đây là phía sau của chùa Đưa anh anh nào đây là nơi lễ chính của Phật Pháp đây là đứng phía sau của chùa Ba Vàng, vùng Bí Quảng Ninh. video của kênh Việt Nam Travel à, khám phá du lịch chùa Đầu Xuân cùng kênh Việt Nam Travel à, hôm nay chúng tạm dừng ở đây à, để à, khám phá các ngôi chùa hoặc những video mới thú vị của kênh Việt Nam Travel thì à, rất mong rằng quý vị bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh